Trẻ mầm non là lứa tuổi rất thích được tìm tòi và khám phá những thứ xung quanh, nhưng xã hội ngày càng phát triển, đời sống người dân cũng được nâng cao rõ rệt, nên cách nuôi dạy con cái bây giờ cũng rất khác so với trước. Khoa học hiện đại hơn, nhưng kèm theo đó cũng nhiều hệ lụy hơn. Trên thực tế, không chỉ có người lớn mà ngay cả những đứa trẻ cũng đang dần bị cuốn vào cơn bão công nghệ và cuộc chạy đua với việc thành tích không khó để bạn bắt gặp những cảnh tượng, những đứa trẻ đang chìm đắm trong những món đồ chơi công nghệ, quên đi cả thời gian, bạn bè, gia đình và những chương trình học đang đè nặng lên vai chúng. Phụ huynh cần giải thoát những đứa trẻ ra khỏi mớ hỗn độn này, trả lại một tuổi thơ đúng nghĩa cho bé. Sự xuất hiện ngày càng nhiều hơn các khu vui chơi ngoài trời chính là giải pháp tối ưu nhất, vừa khắc phục được nỗi lo ưu của phụ huynh, vừa mang đến không gian vui chơi giải trí, vận động và khám phá nhiều điều mới lạ dành cho trẻ góp phần cho sự phát triển toàn diện của trẻ. Bằng trải nghiệm thực tế, học mà chơi, chơi mà học, khu vui chơi trẻ em ngoài trời kích thích cho niềm hứng thú tìm tòi, khám phá thế giới xung quanh, học hỏi được nhiều kinh nghiệm, trau dồi sự sáng tạo của bản thân. Khi trải nghiệm các với tình huống thực tế, trẻ sẽ dễ dàng thể hiện được những cảm xúc, những kỹ năng xử lý, từ đó bộc lộ những điểm mạnh, điểm yếu của trẻ mà khi học trong môi trường lý thuyết rất ít khi có được hoạt động thực hành, trải nghiệm vui chơi vừa giúp cho trẻ mạnh dạn trong giao tiếp, vừa giúp các bậc phụ huynh nhận biết được tính cách, sở trường của từng trẻ để điều chỉnh cho phù hợp trong quá trình nuôi dạy trẻ.